Kính trình các cụ nội ngoại gia tiên, nhờ hồng phúc tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới hoàn tất công trình. Nay chọn được ngày lành tảng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ. Cuối xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ và họ hương xót con cháu chứng giám lâm thành giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật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 sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dân bày lên trước án trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình các ngài thần linh thông minh chính trực giữ ngôi tam thai nắm quyền tạo hóa thị đức hiếu sinh phù hộ dân lành bảo vệ sinh linh nêu cao chính đạo nay gia đình con hoàn tất công trình chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ phần xài nhổm lửa kính lễ khánh hạ cầu xin chư vị Minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại và lập bát hương thờ chư vị tôn thần. Chúng con xin phép chư vị tôn thần cho rước vong linh gia tiên chúng con về nơi ở mới này để thờ phụng. Chúng con cầu xin chư vị minh thần gia ân, tác phúc, đủ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào vận sự như ý vận điều tốt lành. Tiếng chủ